không? Đây, chắc chắn mấy bạn nào mà chơi game Roblox thì các bạn sẽ biết đây chính là Roblox đúng không các bạn? Đó, thì hôm nay mình đã xây ra một cái cánh cổng Roblox mọi người ạ à. Nghe lạ không? Cánh cổng Roblox, ủa là cái gì ta? Nghe lạ dữ trời <laughs> Nhưng mà thật ra hôm nay á, Hero Team bọn mình mới vừa nghĩ được một cái ý tưởng rất là hay Đó chính là bọn mình sẽ xây ra những cái cánh cổng trò chơi Và sau đó bọn mình sẽ vào trong những cánh cổng này Bọn mình sẽ sẽ được dịch chuyển đến những cái trò chơi mà mấy bạn thích mấy bạn thích bọn mình chơi trò gì bạn hãy cơm mình trò đó xuống bên dưới thì mình sẽ vào trong cánh cổng đó và mình sẽ qua bên trò chơi đó để mình chơi nha ok mấy bạn thích mình chơi trò gì nhớ cơm mình nhé bạn à ok còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cánh cổng roblox nha mọi người và đặc biệt hơn nữa video hôm nay không phải có chỉ có một mình mình đâu mà còn có các thành viên của hero team nữa cơ được rồi vậy bây giờ chúng ta cùng nhau vào cánh cổng roblox thế nào ba hai một Yo Tan tan tan tan Rồi ok các bạn ơi Và bây giờ mình đã vào trong game Roblox rồi đây Đó bạn thấy không Cánh cổng Minecraft Từ Minecraft qua bên Roblox luôn Chỉ có thể là đập lạ Bình Dương Bình Dương nó chế được cái cổng đó thôi các bạn ơi ok dạ. rồi và mời các chơi Squid Game Bình Dương Let's Đúng vậy Hôm nay chúng ta sẽ chơi Squid Game Và có một cái này mình thông báo cho gọi là Simi, Kairon, Sammy với lại Siro biết nè Đó chính là chúng ta dạ. chơi Squid Game Tuy là game thôi nhưng chúng ta sẽ nhận tiền thưởng là thật wow. Wow. Wow. Bao nhiêu là vấn đề nè Bao nhiêu là vấn đề từ từ để tôi nói ở trong phim Squid Game á đó chính là một người á thì sẽ được à, một cái phần thưởng là bao nhiêu tiền đó và sau đó là cộng lại hết lại với nhau thì bây giờ hiện tại bây giờ là hero team một mình là đang có 5 người đúng không thì 5 người mỗi người là một triệu và nếu như ai giành chiến thắng là chức vô địch sẽ được 5 triệu đồng đó wow. 5 triệu luôn 5 triệu tiền thật nha tiền thật đó lên và bây giờ mấy bạn sẽ có quyền chọn là một á là sẽ nhận tiền thật hai á là sẽ lấy 5 triệu đó và nạp vào trong roblox sẽ sẽ được tặng roblox ok robux robux à, tôi chọn nạp robux nha tôi chọn nạp robux nha tôi okay. chọn tiền tươi nha nhưng mà quan trọng là phải thắng đã rồi dịch chuyển nè ui tôi nói ờ, thật yeah. cố ờ, lên bắt đầu thôi bắt đầu thôi dạ, dạ, dạ, cái thứ ba cái cái cái cái thứ ba cái thứ ba rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi okay. đúng rồi rồi ủa sao phong ủa sao gia phong sẽ là select vậy ờ, tôi là người bình dương rồi bạn thì ờ, gọi là à, tôi à, phải đọc lạ vậy chứ tôi màu xanh thế này thấy thấy bạn bạn thấy mặt thấy mặt tôi đẹp trai không trời ơi có mà nó à, là à. người người người bán súng kìa trời ơi một người thôi hả à, rồi ủa nếu như đúng theo phim Squid Game thì trò đầu tiên là chỉ búp bê đúng không đèn xanh đèn đỏ ờ, chào mừng đến với đèn xanh đèn đỏ ok và người nào là người sống sót sẽ được cái số tiền ở trong con heo đất này Tại không cần được không? Hấp dẫn thiệt Mít heo kìa Ồ Ủa heo kìa không cần Ủa sao, sao nó giá không đôi à mọi người Ủa là Từ từ phải có người chết thì mới tính hơn được Đúng rồi à ok ok được rồi bọn tôi biết rồi bây giờ bọn tôi sẽ bắt đầu tham gia trò chơi nha anh ờ, okay, anh anh, dạ, anh áo đen hãy okay. làm theo cách của bạn đến trò chơi hả ồ oh, vậy bây giờ bọn mình sẽ di chuyển wow y chang trong phim luôn đẹp ghê đẹp ghê á wow dạ. tính dạ, ra nha là là là tôi không hiểu sao tôi đang cảm giác giống như là tôi đang nhập vào trong cái cái cái cái phim luôn mọi người tôi nhập vào vai diễn trong cái phim luôn mọi người ờ. wow xấu à Ui cái Phong là da gì trong phim luôn á Phong là da anh chùm cuối anh em Đâu tôi không phải chùm cuối đâu Cái con số của chùm cuối vậy tôi 398 à, ờ, Không phải rồi okay. Tôi 396 không không 003 nè số của tôi ạ à? tôi là ủa tôi tôi không thấy số tôi ta ở à, đây, đây tôi thấy rồi số tôi là hai bốn năm thì phải ơi số hai bốn năm em ơi quen ta Oh. Oh. Wow. Lâu lâu em bên xinh gái lắm nha, chữ bên là bị xinh gái luôn á, giỡn hoài. Bấm bấm bấm ship để chạy nhanh nha mọi người, bấm ship để chạy nhanh nha. ok ship để chạy nhanh hả? À rồi ok ok. Chạy chạy chạy. Ủa, vậy là mình thua là mình sẽ thua luôn đúng không? Đúng rồi. Wow, sợ nha, sợ nha. Thua coi người khác chơi, thua thì coi người khác chơi. Dạ dạ dạ. Nghe tiếng gì ta? 3 phút nè, 3 phút nè. Cố mọi người cố lên. Rồi. Ok. Vậy chưa, đèn xanh. Hết lời tôi sợ đèn đỏ chạy đèn đỏ ui oh my god đầu tiên thật sự luôn á trời à, đèn xanh à, ờ. đèn đỏ ờ. oh, my god oh my god, oh đầu tiên quá đầu tiên quá <laughs> đèn xanh Tại vì tôi đang chạy thấy thằng màu đỏ cái nó giơ cái súng lên tôi hết hồn mọi người <laughs> Tôi và Siro đang là người dẫn đầu Cố anh bờ rồ nhất tim cố lên nào Yeah qua được rồi May quá Sợ yeah. Mình đã qua được rồi mọi người ạ Yeah qua rồi yes Hay lắm Ui vậy là không ai thua hết Không ai thua hết Dạ Ủa có một người thua kìa Có một người có một người Ồ có một ông thua ngoài kia Có một ông thua ngoài kia đang nằm ngoài kia các bạn thấy không giờ xong rồi giờ sao mấy má ủa giờ sao giờ nữa sao? từ từ đợi xíu còn còn uh, cho cho cho cái thằng màu đỏ đỏ bảo vệ cái đi dọn xác đã ồ oh, vậy luôn hả wow Ôi, đầy đủ rồi em mà công nhận cái bao ơi búp bê trong này sao kỳ gì mặc đồ mà sao đen đen vậy giống chị ơi Wednesday vậy quên đây đẹp mà ờ Wednesday sao mà là... sao mà chị búp bê trong đây nhìn không giống chị búp bê mà giống uh, Wendy ờ. các bạn ờ, ờ dạ. Wendy Quyên Quyên Quyên ơi Quyên dạ. ơi yeah, dạ, Wednesday có mọi người bị gạch tên được không ồ đâu đâu Ui thật quá à. Ê thật quá à Ôi chị búp bê Wednesday đã gọi là tiêu diệt một người rồi mọi người ơi Wow Ủa, Ok à, Không phải chính đã đã biến mất rồi Rồi rồi rồi Mình đi tiếp nè Đến đến trò chơi tiếp theo nè ừ. Oh my god À trò chơi tách cát Hình như tiếp theo tách cát hay gì vậy mọi người Tách kẹo nội Tách kẹo Tách gì Ủa trong phim tách cát hả Người ta là tách kẹo Ông đi ông chơi tách cát luôn à rồi biết tách chừng nào mới ra hình ta đường đường đường nào mình lên trên hơn hả ôi ơi đường cũ ơi đường cũ dạ, ơi đường cũ hả ok ôi nhân phẩm này em ơi nhân phẩm này nhân phẩm này coi ai chọn cái dù nè ai chọn cái dù nè tôi không biết tôi sẽ hình gì đây từ từ ờ. em là em em tin sự may mắn của rô nè rô nè tôi thì ờ, tôi tôi sẽ chọn cái gì ok hai tụi mình cùng màu nè tụi mình phải ủa sao chỉ có chắc em vậy chỉ có chắc em mọi người này hai bạn tin mình không bạn qua đây với mình bạn tin mình không được để mình qua đây với bạn qua với mình bạn tin mình đi bảo đảm tuần này là hình dễ mình đi rồi tôi bảo đảm với bạn luôn cai là hình này là hình dễ bạn tin mình đi à. được được được được mình làm ơn là cái hình hình tam giác hoặc là hình tròn thì ít ra cũng dễ hình gì đây Ôi. Hình gì đây, hình gì đây? Này, hình của mèo Simi là hình... Ui! Ở nhà. Không, cũng dễ, dễ, dễ, dễ, dễ. I'm a lie, alibi chop. mình tin rô là đúng các bạn mình tin rô là đúng mọi người giữ chuột trái á mọi người giữ chuột trái là nó sẽ bắt đầu tách còn người buông chuột trái là mọi người di chuyển chuột thoải mái nha ok ok trái ủa vậy giờ ủa ừ. giờ sao sao canh nè anh chưa đưa em hộp kẹo vậy vậy ờ là đưa rồi nè đưa dạ. đưa kìa ok dạ, ok ok dạ dạ tôi tôi tôi không thua được tôi không thua được ủa là vậy mình mình ừ. tách sao tôi không là mình tách cái đường bên ngoài tách theo cái đường tách theo cái đường cách chuột trái cách chuột trái cách chuột trái vô đây nè đó ủa vậy Thế là, mình đường này cũng mình mình chỉ cần mình mình mình tách mà mình chỉ cần mình vô tình mình đưa ra bên ngoài cái là mình thua hả không không đưa được mấy lần á oh đây yeah. yeah. xong đơn giản tôi không thua được tại vì em tại vì em tại vì em sao ôi my god em ơi đụng đi em đụng đi cái gì kẹo làm bình làm dương làm bình dương chúng ta là người bình dương à, <laughs> có lên trời làm được làm được làm được tôi làm được tôi làm được cái mình người ta lấy được tiền để biến mình cho hành động lại bình thường nữa là đã bình dương nữa mày quá là cũng vô gấp mọi đúng rồi ủa vậy được chưa ủa vậy là được chưa được chưa ôi được rồi được rồi rồi chúng ta bắt một cái thua rồi mọi người mọi người chúng ta chúng ta là anh em chúng ta không thể phản bội nhau mà đúng không mọi người không anh em mà. vì tiền chúng ta sẽ sẵn sàng khỏi bạn gì phản phản bội nhau tôi sẽ vì tôi tôi sẽ vì tình bạn tôi sẽ bỏ tiền ok ok mời bạn mời bạn mời bạn Simi mời bạn sử dụng sức mạnh tình bạn để chiến thắng đó Không <laughs> Không Simi nói vậy thôi Chứ thật ra Simi vẫn đang nuôi ý định sẽ giành chiến thắng Ê, Mọi người tin tôi đi Kéo co kéo co Kéo co kéo co à, à, căng rồi căng à. rồi Kéo co căng à Bây giờ chắc chắn mình đi Chắc chắn Bây giờ ờ, Bây giờ sao đây <laughs> Bây giờ sao đây chắc chắn là phải phải phải có người phải phải phải nằm xuống rồi Mọi người à Tôi nói mọi người nghe Dù uh, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa dù Đâu. tôi có thất bại ở màn này thì mọi người hãy luôn nhớ rằng tôi lúc nào cũng xem mọi người như gia đình Tao cũng Yên tâm đi Bạn mà có chết thì mình sẽ dùng cái số Ôi, tiền đó nha. để mua trái cây rồi Ôi ơi Hát tim đâu Ủa anh em không đời hả À không Ủa mà khoan từ Cái này chơi sao Hai người kia được miễn Hai người kia được miễn à, Em canh em ờ. nhấp vô cái thanh ở bên phải á Nhấp theo canh, ờ. thanh canh thấp thanh bên phải Sim Sim biết chơi trò này không không ơi Ơi, tôi với mèo Simmy sẽ đấu với nhau Với mèo Simmy Oh my god Tôi đấu hero tôi thua chắc rồi Phan ơi, tôi không biết chơi vào này đâu Con em. Ủa cái này chơi sao? Tôi nhất, cai cai cai được miễn kìa ừ. Ồ, vui vậy Ủa, hãy hãy tôi cái này chơi sao? Cái này chơi sao? Tôi không biết chơi Ủa Em thanh em nhấp vô cái thanh ở bên phải á Nhưng mà nó lên xuống là mình nhấp cho màu đỏ hay là màu xanh lá cây? Màu xanh Trời ơi, tôi không biết nhấp, tôi không hiểu rồi thua rồi từ từ để em <laughs> xem được cái nhân bạn hợp đồng mình thua rồi mình thua rồi no cách tặng cách tặng ok cách chuột cách chuột cách chuột cách chuột cách chuột ờ. ủa sao sao sao thấy rô càng lúc càng bị kéo ra ngoài vậy ta rồi sao xì đâu rồi xì đâu ủa sao lại thắng vậy ờ. ờ, dù tôi có thua nhưng mà nếu như Sammy thắng Sammy sẽ không chi tiền cho tôi đâu Nhưng mà tôi vẫn tự hào về Sam Ok yeah Oh my god, chỉ có cay xin Sam thôi Thơm ơi, biết gì không? Thật ra anh biết trò này sẽ không bao giờ có người chiến thắng đâu, biết tại sao không? Sao? Sao vậy? Bốn người sao qua được trò này cố kính Không biết, hên ờ, xui nha, hên xui, hên xui ờ, từ ờ khó nha mình like chi coi á mình like chi coi á cầu kính nó có chục cái kính mà có bốn nữa là nhảy là hết bốn cái kính là thua rồi đó không sao sao nó có gợi ý nó có gợi ý nó có gợi ý bên nào đúng bên nào sai khoan hay từ từ từ từ bây giờ như thế này đi bây giờ như thế này đi những người thua là gì mình và siro thì phải đúng không siro giờ anh nghĩ là ai là người thắng anh hả anh nghĩ là <laughs> Kairon ok vậy anh em mình à, anh em mình chọn Kairon đi anh em hội anh em mà chúng ta quyết định Kairon Kairon thắng ai trò này cho bạn chơi nha bắn trò này có hai cách chơi nha classic là bắn bi còn on á on ad á là sẽ chọn số chẵn số lẻ số chẵn số lẻ tức là đón đón đón đón cái ờ, cái cái cái cái cái bi của người ta đúng rồi à, ok classic đi Classic đi bạn lẹ cho chị classic classic thì là bắn bi classic là bắn bi á bắn, bi ra em bắn càng nhiều bi ra ngoài thì em càng thắng còn em bắn không có bi nào ra ngoài em thua Cái ơi cố lên cái ơi tầm bạn ơi mình làm được Trời không thua được nha ôi ôi cay đôi mà đấu với simi là hai lai lắm à ừ cay đôi mà đấu với simi là hai lai nè cay ơi cay ơi cay nếu như bạn lấy được 5 triệu nhớ phải bao mình và siro đi ăn đó nha ờ. không ơi không ơi cay thắng chắc rồi tại vì simi sam đánh nhau kìa ủa vậy hả đâu đâu đâu để coi sim sam đánh nhau coi ồ là chơi sao em đánh chơi sao đánh chuột cho mấy viên bi á cho cái lực càng càng lớn càng tốt rồi my god thể ờ, đi ờ, lên ờ, quay bắn tiếp bắn tiếp lên bắn ok tôi sẽ theo dõi sammy coi rồi rồi xin đây rồi xin đây rồi sao vậy ô mèo simmy trời ơi chị em tương tàn ơ ơi mọi người mọi người thấy cái cảnh này giống cảnh gì không mọi người giống cái cảnh ở trong phim á khi khi mà hai bạn nữ không muốn đấu với nhau á đó nhưng mà cuối cùng cuối cùng Simi lại là người nằm xuống trời ơi ông ơi biết gì không Câu này hay lắm mà Hình như Kai Don chọn chung cái trò chơi với sao với Sim nhưng mà Sam với mới là người được chọn để đấu với nhau còn ca bị lẻ đó là ca được miễn nữa sao, sao, sao, wow sao Kai hên vậy Kai được miễn hai lần rồi đó sao giống được thêm vậy trời vậy thì bây giờ á chúng ta chỉ còn có mỗi Sammy và Kairon và một cái cái cái cái bạn nào đó tên là KZ kìa nếu như mà Sim dạ nếu như mà Kairon và Sammy mà không thắng nữa thì coi như là bọn mình không ai được tiền hết luôn <laughs> cầu kính cầu kính mọi người ơi nhưng mà có anh Kai ơi cố anh gùng quá gùng đi oh cầu kính này hơi khó nha Ừ, còn kính à này còn kính này còn mắng mà còn bán đâu anh còn bán không hơi là bây giờ à, như thế này đi tính là một trò squid game bây giờ mình tính thế này đi nếu như sau cái cầu kính này mà cả hai người sa sammy với kairon đều thua thì chúng ta sẽ coi ai là người sống sót lâu hơn qua cái cái cầu kính okay. này thì người đó thắng ok ok ok, okay. vậy đi tại vì à, còn có à, ba người à cho nên chơi cầu kính cũng khó lắm á mọi người, nhớ, mọi người nhớ nha cái cái kính nào mà đi được nó sẽ chớp lên cái màu xanh lá ồ để là nhớ nha để là nhớ nha ừ để là nhớ hả nhớ nè nhìn nè nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn cái okay. nhìn nè nhìn nhìn đĩ nè đĩ nè nhưng mà lâu lâu nó mới chớp một cái á nên là phải à ok là phải có nhiều cái đoán đó nha rồi xanh lá hả ủa thấy chỗ nào vậy mình ờ. không thấy đâu ờ có những người có người thấy có người không mỗi ờ. góc mỗi người cái này nó hơi xui á rồi ôi cái ông kia rơi hả quá cây ơi quá cây ơi rồi bên đây rồi thì vậy là hai người phải hợp tác với nhau rồi hai người phải hợp tác với nhau á đợi đợi xíu đợi xíu đợi xíu à để nhìn thêm chút nữa ở bên đây trời ơi hai phút có hai phút rồi cây ơi cứu ở bên đây ok cây đó thua vậy là sam biết thắng chắc rồi nhưng mà để coi coi sam đi cái vượt qua được không nha thẳng luôn thẳng luôn thẳng luôn thẳng luôn thẳng luôn thẳng luôn trời ơi cây nhảy chéo cây vừa chết rồi ok theo như tôi nghĩ là chắc sẽ là chéo á tôi nghĩ là như thế còn mọi người sao cho đen cho đen cho đen cho đen cho đen à sao thấy đen không sao bây giờ thấy đèn không sao bây giờ thấy đèn không thấy đèn nhưng mà không thấy màu chịu rồi nhớ nha nhớ nha thấy đèn phải nhớ nha đây hả chéo ô đúng rồi từ từ đây đây đây đây đây đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi sam ơi năm triệu năm triệu cố anh sam ơi năm triệu lần đó sam ơi không không có đèn luôn á nó không chiếu đèn được cái cái cái, cái bên này là cái thứ đèn hai lâu lắm khi nào đèn đèn nó dội vô nó mới chớp màu lên ừ cái đèn rồi oh trời ơi, ơi oh mình à cái cái bên cái bên này là có hai cái bên này nè là đúng rồi nè ôi à. trời ơi ui bên kia bên kia bên kia biết bên kia rồi còn chỗ này thôi còn chỗ này thôi em thắng rồi giờ giờ đi cái này đi qua được là em biết bên kia là cái chỗ nào á em biết chỗ trước thôi ui sam ơi 50 giây nữa kìa sam ơi ơi dạ vô hộp luôn tặng quà luôn <laughs> dạ ok thôi không yeah. sao dạ. cả không sao cả bạn à dù gì thì sammy vẫn là người gọi là sống sót lâu nhất ở trong cái trò chơi này vâng chúc mừng sam sam đã là người giành chiến thắng dạ yeah. à, vậy thì à, Sam ơi sẽ được 5 triệu Trời ơi 5 triệu Sam ơi Sam có thể nào chia cho ừ. Phong 500 thôi được không Cho xin 500 thôi Tôi cho ờ, tôi sẽ cho ông 5 ngàn yeah. yeah. Ok thôi được rồi Rồi ok ok video của mình đến đây cũng rất là dài rồi cho mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như bạn nào mà thích bọn mình làm thêm cái video về cánh cổng trò chơi nữa thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha với cái cánh cổng này á khi chúng ta đi qua chúng ta sẽ được vào trong rất là nhiều những trò chơi khác nhau để chúng ta chơi không chỉ là roblox đâu có thể sẽ là những game khác nữa cho nên là hãy cơm mình xuống bên dưới cái game mấy bạn muốn mình chơi sẽ là game gì nha ok còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha bye, bye. bye. bye tiếc quá năm triệu